Thưa quý vị, trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống Covid-19, đồn biên phòng Sông Trăng, bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã thu giữ 9.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Theo đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2021, tổ công tác của đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp với tổ công tác của phòng phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng tỉnh Long An tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới và phòng chống Covid-19 phát hiện tại khu vực bờ nam sông Cái Cỏ, cách cột mốc 230.42 khoảng 130m về hướng tỉnh Đồng Tháp thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, có nhiều túi ni lông màu đen và bao tải màu vàng có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện trong các túi ni lông và bao tải chứa thuốc lá ngoại các loại. Tổ công tác tiếp tục kiểm tra xung quanh khu vực trên, tuy nhiên không phát hiện đối tượng nghi vấn. Qua kiểm đếm, đơn vị đã thu giữ tăng vật gồm 9.000 gói thuốc lá ngoại các loại. Theo nhận định ban đầu, số thuốc lá ngoại nhập lậu này do các đối tượng mua về từ Campuchia để bán cho các hàng quán bán lẻ thuốc lá trên địa bàn huyện Tân Hưng. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Đồn biên phòng Mỹ Thành Tây, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An vừa phát hiện thu giữ 1.400 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại trên biên giới. Vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 21 tháng 6, tổ công tác đồn biên phòng Mỹ Thạnh, quỹ Đức Huệ tổ chức mật phục chống buôn lậu, bảo vệ biên giới và phòng chống Covid-19, chống xuất nhập cảnh trái phép tại cột mốc 190 thuộc địa phận ấp Vinh, xã Mỹ Thành Tây, phát hiện đối tượng mang giá có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra, lợi dụng đêm tối, đối tượng đã bỏ lại hàng hóa và thoát thân qua bên kia biên giới, Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ tăng vật và tiến hành kiểm tra phát hiện số lượng thuốc lá ngoại các loại nhập lậu. Qua kiểm đếm, đơn vị đã thu giữ 1.400 gói thuốc lá ngoại các loại. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng Mỹ Thành Tây tiếp tục điều tra làm rõ. Thank you.